Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay lại với khóa học TypeScript cơ bản Đầu tiên trước khi ờ, chúng ta đi vào bài học tiếp theo chúng ta sẽ chữa bài của ngày hôm trước Bài của ngày hôm trước nói là hãy các bạn hãy điền vào chỗ trống để giúp dòng lệnh sau không bị lỗi khi biên dịch đây là một object và có hai thuộc tính là id và name khi ta khởi tạo thì ta chỉ gán giá trị thuộc tính id còn name thì không gán nếu mà để bình thường thì sẽ bị lỗi ngay còn nếu như chúng ta thêm dấu hỏi chấm trước dấu hai chấm này thì à, chúng ta không cần ờ, khai báo hoặc khởi tạo vội thuộc tính thứ hai chúng ta có thể gắn giá trị bất kỳ lúc nào không hề bị lỗi ok chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ học về kiểu i5 một kiểu khá đặc biệt ở trong TypeScript i5 là một lớp đặc biệt đại diện cho một nhóm các hàng số các biến không thể thay đổi. Y5 có hai kiểu, đấy là kiểu string và kiểu số, chuỗi và số. Chúng ta sẽ đi vào thực hành kiểu số trước trong phần thực hành này thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một uh, kiểu i5 với cấu trúc như sau từ khóa i5 cách tên của i5 tôi sẽ đặt là sinh viên đi sau đấy tôi sẽ gọi ra 4 i5 là i5 uh, Phân văn A chẳng hạn. Thì làm ờ, quá nhanh. Thì làm ờ, tôi đi cốt dạo. Ok. Chúng ta sẽ thử lốc ra. giá trị i5 đầu tiên console lốc sinh viên chấm Nirvana à. các bạn sẽ các bạn xem là lốc ra sẽ là giá trị gì chúng ta hãy cùng thử biên dịch và chạy chương trình thì à, nó cũng giống như các mảng chúng ta đã học thì à, phần tử đầu tiên sẽ mang giá trị không phải không ạ thật đoán là sẽ in ra màn hình là không cho các bạn tôi viết nằm dấu chấm thành dấu phẩy đây in ra giá trị không phần tử đầu tiên của i5 sẽ mặc định là giá trị không và sẽ được cộng 1 ở những giá trị tiếp theo. Đây là kiểu mặc định cho i5 default. Ngoài ra thì các bạn có thể khởi tạo giá trị đầu tiên của i5 và những giá trị i5 tiếp theo sẽ tự động tăng một chúng ta sẽ cùng thử thực hành phía trên tôi sẽ gán ờ, Nguyễn Văn A bằng một này sau đấy tôi sẽ lock ra quá nhanh và tôi đi gốc dạo cái này cũng khá dễ phải không các bạn các bạn cũng có thể suy đoán ra là quá nhanh sẽ là hai và tôi đi cốt dạo sẽ là ba chúng ta sẽ cùng biên dịch lại chương trình đúng nha chúng ta dự đoán thôi con xoắn lốc sẽ in ra giá trị là 123 và cuối cùng thì sẽ là kiến thức fully initialize tức là bạn có thể gắn giá trị duy nhất cho mỗi i5 sau đó thì các i5 sẽ nhận giá trị đấy và không tự động tăng nữa để hiểu rõ hơn thì tôi sẽ comment đoạn lốc lại và khởi tạo một i5 mới i5 này sẽ có tên là status code và nếu là not found sẽ là 404 này các bạn trông khóa quen phải không thỉnh thoảng mà chúng ta không tìm thấy trang ở trên một website nào đấy thì nó sẽ hiển thị ra lỗi cốt là 404 như thế này thành công sẽ là 200 Dev request sẽ là bốn bốn trăm chúng ta sẽ cũng sẽ thử lốc ra toàn bộ chuỗi ý e năm vì đã được gắn giá trị rồi nên uh, các ý e năm này sẽ in ra đúng với giá trị được gắn mà thôi status code này 604 này 200 này à quên à, not found succeed và best request Ồ, oh, xin lỗi các bạn Chúng ta sẽ cùng thùng uh, thử cùng view trả lại chương trình nốt i5 cs đấy in ra đúng giá trị mà chúng ta đã gán à, ngoài ra thì i5 um, còn có thể chứa các chuỗi à, điều này còn phổ biến hơn cả i5 um, số vì tính dễ đọc và mục đích của chúng chúng ta sẽ cùng thử ờ, đi năm ờ, kiểu ờ, chuỗi chúng ta sẽ khai báo một i năm. tên là phương hướng D sẽ là đông T sẽ là Tây. Tương tự chúng ta có Nam và Bắc. Thì Nam này không được trùng quý vị và các bạn. Ok. Ta sẽ thở lốc giá trị là giá trị t trong phương hướng không có lỗi biên dịch nào cả thống sẽ chạy ngon nghẻ mà thôi mình sẽ in ra cho chúng ta là tây đúng như chúng ta dự đoán như vậy là bài học của chúng ta đã hết. Sau đây sẽ là bài tập ở cuối phần học. Các bạn hãy à, đoán xem màn hình sẽ in ra giá giá trị gì. i5 channel quá nhanh. Vậy tôi đi có dạ bằng 200. Con số lốc channel trông quá nhanh.